sự kiện coronavirus như là cái kết của thế giới này. Chúng ta đã biết điều đó. Tôi sẽ không đến gần những nơi mà tôi đã cảnh báo. Hãy hết sức chú ý, đây thực sự là tương lai. Vì vậy tôi muốn bạn tập trung hết sức bất kể cuộc sống của bạn ở đâu trên thế giới này. Đây là tầm nhìn rõ ràng nhất về tương lai. Hãy tập trung xem video ngay cả khi bạn không thoải mái Hàng triệu người bây giờ đang mất đi việc làm của họ, mất đi tất cả mọi thứ. Bạn biết đấy, lời khuyên tệ nhất đó là hãy đi đến trường học rồi kiếm lấy một công việc, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền. Trong kỷ nguyên thông tin, bạn có biết không, bạn không cần trở thành tài xế Uber, bởi Uber không cần bạn. Lực lượng lao động lớn nhất là những tài xế xe tải. Bạn biết đấy, những người mà lái xe xuyên suốt cả đất nước, bây giờ họ cũng sắp bị loại bỏ họ sẽ bị thay thế bằng những thiết bị trí thông minh nhân tạo có thể tự động lái xe đến đúng nơi cần đến tương tự như với drone sẽ không cần phi công và không cần không quân trong quân đội tôi đã đi đến Pescaloia nơi tôi đã từng được đào tạo trước đây họ nói rằng không cần phi công nữa thay vào đó là một phòng lớn để tập cho máy bay không người lái và họ có thể điều khiển được một số lượng lớn điều này không chỉ xảy ra một lần nó đã phá hủy Zimbabwe hủy diệt Venezuela và ngay bây giờ phá hủy Hy Lạp chiến tranh thế giới thứ hai đã tạo ra nó bởi vì Đức Quốc xã lúc đó in quá nhiều tiền mặt giống điều mà chúng ta làm hôm nay khi chúng ta in nhiều tiền như vậy sẽ dẫn tới cái gọi là lạm phát siêu tốc siêu lạm phát và câu chuyện cũ xảy ra nơi mà bạn đi vào siêu thị với một cái xe cút kít đầy tiền và chạy trong siêu thị cố gắng để tìm mua lấy một ít thức ăn và khi bạn bước ra tiền vẫn còn nguyên ở đó chẳng có gì để mua cả và tôi nghĩ đó là bài học quan trọng nhất mà mọi người nên nhớ có những thứ quan trọng hơn là tiền hãy ghi điều này lại nhớ lại lịch sử xem Roman họ đã tạo ra những đồng tiền giả bằng cách trộn kim loại vào trong tiền bây giờ cũng y như vậy nó không phải là cái hiện tượng gì mới đấy nên cái xảy ra sẽ tiếp tục xảy ra chính phủ Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào trái phiếu và mặc định nghĩa là chúng tôi không thể trả cho bạn đó là lý do tại sao nhiều quốc gia các ngân hàng trung ương như của Nhật, Trung Quốc, ngân hàng các nước châu Âu họ đang lo lắng nếu chính phủ Mỹ tiếp tục in thêm tiền họ không biết liệu chúng ta có thể trả trái phiếu không đó là cái điều xảy ra tháng 12 năm 2019 hệ thống ngầm của ngân hàng bị phá vỡ tôi nghĩ điều đó khá là thú vị khi mà Fed gấp rút lao vào bảo lãnh cho hệ thống ngân hàng và người bình thường thì không thể biết tưởng là do coronavirus nổi lên điều đó khá là thú vị tôi sẽ không đến gần điều đó vì tôi đã được cảnh báo không thể đoán trước được họ sẽ tiếp tục in bao nhiêu tiền và in bao lâu để đưa cho những người đang ở nhà nó đang đến nhưng cái điều xảy ra là Fed đang nói với các công ty rằng chúng tôi đang giải cứu hãng không United hay là General Electric đại loại vậy bởi vì các tập đoàn đang mắc kẹt với những công ty của mình mọi thứ bị dừng lại giống như Boeing khi phép giải cứu Boeing, họ sẽ chiếm một phần sở hữu của công ty. Nó giống như lán cướp vậy, ngay trước mắt chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể thấy chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Tôi lo ngại nhất là về tầng lớp trung lưu, những người mà không có cái nền tảng giáo dục đúng đắn, họ không thể thấy điều này. Đó là tương lai. Nếu bạn có ý tưởng đi đến trường, có một công việc làm, làm việc chăm chỉ tiết kiệm, tiền thoát khỏi nợ nần và đầu tư lâu dài vào thị trường chứng khoán thì điều đó cũ rồi nó chính là cái nhà tù đó là điều người khác nhồi nhét vào đầu của bạn Kim nói với tôi khi cô ấy lái xe vào bãi hôm nay mọi người đứng đầy ở bãi đậu xe họ đang tìm kiếm một công việc nhưng họ vẫn bị điều khiển bởi những tư tưởng cũ người cha giàu nói với tôi họ giống như những chú gà à, nhỏ bé đang kêu lên trời sập rồi trời sập rồi trời sập rồi và đúng là trời sập thật coronavirus nó như là cái sự kết thúc của thế giới này chúng ta biết điều đó và đây là thời khắc để mọi người trưởng thành lên ý của tôi là thay vì cố gắng trở thành người làm công để ai đó chăm sóc cho bạn đây có thể là cơ hội để trưởng thành lên và chăm sóc cho một ai đó thuê một ai đó cung cấp việc làm thay vì đi tìm việc đó là góc nhìn của tôi cái vấn đề là hệ thống giáo dục họ không đào tạo cho bạn để làm những cái việc này họ tẩy não bạn để trở thành một người làm công bác sĩ luật sư hoặc là kế toán ôi trời ơi nó không biết bạn có hiểu không nhưng mà kế toán luật sư họ cũng sẽ sớm thất nghiệp bởi vì bạn không cần đến họ trí thông minh nhân tạo nó sẽ sớm phát triển trong lĩnh vực này hệ thống giáo dục đã lỗi thời rồi bạn phải hiểu về những cái điều này sớm vài người nói rằng tôi quá là bi quan nhưng thực ra tôi rất là lạc quan bởi vì tôi nhìn thấy tương lai và tương lai rất là tươi sáng nhưng bạn phải bỏ cái tư tưởng cũ đi trở thật trưởng thành lên đó là thông điệp của người cha giàu tôi biết tôi sẽ làm nhiều người khó chịu nói điều này họ sẽ bảo ông không biết chúng tôi khó khăn như thế nào đâu nó khó khăn lắm bạn cũng chẳng biết những khó khăn của Kim và tôi đâu chúng tôi mất 30 triệu đô vì nói dối và trộm cắp trong công ty của mình nên làm doanh nhân nó cũng chẳng phải dễ dàng đâu nếu bạn muốn dễ dàng hãy kiếm một công việc của chính phủ ấy tiếp tục sử dụng bộ não của bạn hãy làm việc miễn phí sớm thôi bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thấy và nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn những gì mà người khác có thể trả cho bạn hầu hết mọi người không thấy những cơ hội bởi vì họ chỉ tìm kiếm tiền và sự an toàn đó là tất cả những cái gì mà họ có khi thời đại mới xuất hiện một công nghệ mới sẽ thay đổi tương lai tương lai sẽ cho chúng ta thấy được điều đó hãy nghe một cách cẩn thận tôi đã cảnh báo về điều này nhiều lần rồi hãy đi cùng làn đường với tôi đừng dạy cho họ cái trò chơi tiền bạc của người giàu đó là cảnh cáo của nhóm một phần trăm một là bạn bé nhỏ hai là bạn bị dẫm bẻ tôi không nói về một âm mưu nhưng mà có cái điều gì đó rất đáng nghi về cuộc khủng hoảng corona này có điều gì đó trùng hợp với cái việc tại sao họ phải đóng cửa cả thế giới và tôi nghĩ như thế này họ đang che đậy một thứ gì đó rất lớn và tháng 9 năm 2019 đã có một cái điểm báo rằng hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ. Đó là lý do tại sao Fed là kho bạc nhà nước đang in hàng nghìn tỷ đô la trên toàn thế giới. Thời điểm mà dịch corona bùng phát, tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ để đóng cửa nền kinh tế thế giới, để che đậy những gì đang thực sự diễn ra và nó đang tiếp tục diễn ra trên thế giới này. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử thế giới. Bạn có thấy nền kinh tế trong quá khứ không? tháng 3 năm 2020 là cái điều tồi tệ nhất từ trước đến giờ đã xảy ra trong lịch sử thế giới, thị trường chứng khoán. Nhưng mà không một ai biết về điều đó vì mọi người đều đang bận cách ly tại nhà, nghĩ về virus corona, về việc giãn cách xã hội, đeo khẩu trang để ngăn bị lây nhiễm. Thực sự, mọi người đang bỏ lỡ một trong những vụ trộm tiền mặt thảm khốc nhất trong lịch sử. Và họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra đằng sau sự kiện virus đó. TAP gọi đó là sự kiện thiên nga đen thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn thế nó khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới đóng cửa hàng triệu người đóng cửa không việc kinh doanh mất việc làm bạn biết đấy những cái doanh nghiệp nhỏ là huyết mạch của thế giới thì bị đóng cửa để cứu những người rất giàu tôi nghĩ đó là một tội ác ngày hôm qua tôi ngồi uống ít rượu vang với em và chúng tôi tự do về tài chính nhưng còn hơn cả những thứ đó chúng tôi giảng dạy về tài chính đúng đắn cho mọi người bạn thấy đấy giáo dục hiện nay nó bị hạn chế vì chỉ có một điều duy nhất là tiền nhưng mà nếu như bạn sống trong một khu phố giàu trường ở đó sẽ nhận được nhiều tiền hơn vì nó có được nhiều tài trợ hơn còn khi sống trong một khu phố nghèo có nền giáo dục kém vì thuế và chi phí bất động sản mọi thứ đều đắt đỏ nhưng về một lý do nào đó tiền không được dạy trong trường học rõ ràng là bằng một cách nào đó nếu mà có ai đó cho bạn biết một điều gì đó có thể thoát khỏi được cái sự nghèo khó này nó chính là iPhone đó là một phát minh mới mà có sức mạnh mà tôi không thể tin được một sức mạnh rất to lớn cực kỳ đáng kinh ngạc tất cả những gì bạn phải làm là khiến bộ não của bạn có sức mạnh như cái iPhone vậy nó có cực kỳ nhiều sức mạnh bạn đã có nhiều quyền năng hơn tôi có hồi đó rất nhiều chỉ có một cái rắc rối là nếu bạn không đi học hoặc là bạn có một giáo viên bất tài ai trong chúng ta cũng thể gặp phải cái điều này não của bạn và cái iPhone nó không đồng bộ để kiếm được tiền bạn có hiểu ý tôi không ta đó là nếu như bạn không kiếm được tiền từ chiếc iPhone thì nó không phải là do chiếc iPhone mà nó là do bộ não của bạn đó là lý do tôi nói những người trẻ đừng có chạy theo tin tức đừng có chạy theo vi khuẩn corona nữa và cái sự sụp đổ nền kinh tế cũ á nó đã là những cái từ đầu tiên mà Fuller nói hồi năm 1981 lúc đó là tôi 35 tuổi có hàng trăm người chúng tôi trong lớp đó và anh ta nói với chúng tôi rằng chúng ta chính là những tin tức mới và những tin tức trên báo thì đã cũ rồi thời thời báo Reagan chiến tranh vũ trụ ở Nga năng lượng hạt nhân tất cả mọi thứ được nhồi nhét những cái sự báo hiệu chết chóc đó tất cả những thứ đó nó cũ rồi và trước khi kết thúc thế kỷ này vào năm 1980 một công nghệ mới sẽ xuất hiện và tương lai sẽ cho chúng ta thấy và đúng vậy, ở năm 1989 vừa qua web ra đời chính xác như những gì mà ông ấy dự đoán. Vì vậy tất cả những bạn trẻ ngoài kia những người trẻ tuổi các bạn đang có công cụ mạnh nhất từng được tạo ra trong lịch sử loài người bạn sử dụng chúng thế nào bạn đang dùng nó theo cách như thế nào dùng để giáo dục để truyền cảm hứng hoặc bạn có thể dùng nó để xem phim kiêu dâm quan trọng là bạn dùng nó như thế nào và câu hỏi mà bạn và tôi luôn tự hỏi tại sao hầu hết mọi người đều không hiểu cái điều điều mà Fuller từng nói với tôi hãy quay về năm 1981 lớp học của chúng tôi thời điểm đó ông nói chúng chúng ta là tin tức mới nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ phía sau lưng chúng ta thị trường chứng khoán các doanh nghiệp đang sụp đổ nhưng mà nó là giả không phải là thật họ tạo ra cái điều đó một số người như chúng ta sẽ cố gắng chống lại và bạn thật mạnh mẽ hơn tốt hơn và linh hoạt hơn đó là lý do tại sao tôi thấy cái iphone xuất hiện tôi đã nói với các bạn trẻ thế hệ millennials và tất cả những doanh nhân ngoài kia cái điện thoại di động nó sẽ giúp bạn thoát khỏi cái mớ hốc độ này giống như khi bạn thấy một con bướm ý tôi là một con sâu phát triển một con bướm đó là cái sự biến thành bạn có thể tra từ điển nó gọi là sự trưởng thành chuyển đổi từ dạng chưa trưởng thành sang dạng trưởng thành nói cách khác chúng ta lớn lên vì vậy với một số người trong chúng ta khi mà vượt qua cơn khủng hoảng này họ sẽ trưởng thành hơn có tư duy và có sức mạnh sức mạnh sẽ xuất hiện bên trong con người bạn